Mở rộng vốn từ hôm nay, chúng ta tìm hiểu về nhóm từ gia đình. Tên gọi mọi người trong gia đình với các con có lẽ đã rất thân thuộc. Các con có thể sử dụng các từ đó như thế nào? Hôm nay cô và các con sẽ cùng tìm hiểu. Trước hết, chúng ta sẽ nhận diện những từ chỉ người trong bài thơ Mẹ vắng nhà ngày bão con nghe cô đọc bài này. Đây là bài thơ của tác giả Đặng Hiển. Mẹ vắng nhà ngày bão. Mấy ngày mẹ về quê là mấy ngày bão nổi. Con đường mẹ đi về, cơn mưa dài chặn lối. Hai chiếc giường ướt một, ba bố con nằm chung, vẫn thấy trống phía trong. Nằm ấm mà thao thức. Nghĩ giờ này ở quê, mẹ cũng không ngủ được thương bố con vụng về, củi mùn thì lại ướt. Nhưng chị vẫn hái lá, cho thỏ mẹ, thỏ con, em thì chăm đàn ngan, sớm lại chiều no bữa. Bố đội nón đi chợ, mua cá về nấu chua. Thế rồi cơn bão qua, bầu trời xanh trở lại, mẹ về như nắng mới, sáng ấm cả gian nhà bài thơ viết về tình cảm của những người trong gia đình. Trong những ngày mẹ về quê, ấy thế mà chẳng may trời lại nổi bão. Ở hai vị trí khác nhau, mẹ ở quê thương bố con ở nhà. Bố con ở nhà lại thương mẹ đang ở quê. Và chính vì thế mà bố con, chị và em cố gắng chăm chút để mọi công việc ở nhà được chu toàn cho mẹ yên tâm.